Oret nasep hancham kade bong bong hong le sak in single house le sang hoi a nong ka sak lung dam mama inge pa lung dam e hao pa ke tunga na lung dam na hong ngan te dia hong ngan te như ngày hào. อาหากตปาหาปิตุงะกลุงดำเป็นนายนะลายเสียงทูสิมุนเจียกระสอตักเจียงนี่นะเปลี่ยนเจียปันินมังมูนาดงขัดหุสุงอินนุงซิมมาหมักกลุงดำฮีโตปาสุงะลุงนมนาโตดำนาและปิรนาจิมนาโตปาสุงเดกาโอมหิมันินฮาวอกลุงดำมะมะยงของทีในฮาวลงดำเอ sillatnem ning anne klado ning nong sigmen in kalung dang hi sang ni simen nong kasak in phung zong nong ei sang men zong kalung dang ma ma hi hi bang pa pe sen in pyang men in pe sen tunga zong nong dang ma ma in no lo no nang bang tanu mang kong ne kang man nang tunga pe sen tunga nong dang ma ma ่านังตุงกะลุนกำนาตั้มปีอมฮีอาตุนีจังดงอินเกลักะนาหนุ่มวากนาหนุ่มควยนาเตะกลุงจังฮีอมกองกำพักสนาตั้มปีอมฮีตมาเลยุเอสอาฮิจังดงนงตุนปีนาเตะฮางินกลุงจังมาไมาฮีไอลงมุนนวานนังเละนาอาตุงะกลุงดำมาะมาฮีนูเลปังอีตินา นูเลปางเหปีนาฮิจังานูเลปาตุงะทุพาตัมปีนุงบอลนาแต่ตุงตอนนะตัมปีกลุงดำนี่ปัสยานีนาไม้ลาทุพาตัมปีนุตตาเหงมาก็อุนาเกนลงความมานานิสิมนาเซมมิมิงทรงจึงงามโลตุกลุงดำมาเอโมปาจังขัดส่งคงใส่เสลายยานังตัวปะจาลิไปจังเกนช็อกเลตูไม่จังหาตุทรงลงเลยสักกลุงดำมาเอ 오케이 tiền dọc sẽ tổng bò im thằng dông thuộc kỳ mà mạ thì sáng một tục riêng là nấu nó sẽ là ý sẽ bằng ngầu ngầu ngầu tiền bằng tiền nên nên sẽ tiền ngầu ngầu ngầu mà biết cái lời là lại là hàng chiếm mà mà này thì bằng hàng chiếm nên nào tới trong phải tạ chiếm mà mà này mà này là cái mà tụi mình đồng bài nghe mà ina mà tôi đi paten đi ina อีนังอีนังนังไม่ได้ชุบปีกงสังนะน้ำเชอมองเกมน้ำเงยปะาอาคารนายนะปัสยันอินเนี่ยจะตังเนี่ยอินนนุนตังนะปัสยันอินนาลักเงี่ยคัมเบกตัวฮิลวินะนักัมตันนาโตลักเงี่ยนะฮิมันินตัวเป็นชุบปีสมามาอิงอินอันนี้นายนะกันนูนะอินเนี่ยกันนูนะจะตังนะนัะลักนะจงชุบปีสมามาอิงเออีนาตัวกิจังเงนะอัทุมนาฮิเลอีกูนะตาเต็งอีทุ่งเงสักเด่นตัวเป็นชุบปีสมามาเอง in ama adang hi thei pi chiran khabe chang ina ko lampan na zong mate kong hi thei pi zong om lo in khabe chang om na ki gamla the ai zong ina nang kwa ding ina mo thunget na to ong pan pi nya dina ne simina kwa ka una wa ding thunge sak den nong kwal na te ma ma chu pi sa to ke chang ina i ko i mate i i langai te zong in uh, na ule nau pite kapile kapui zong in sangam ule nau kempe mate na ina na khwa na te zong uh, mukhia kai mani zong twa zong thupi sa mama ing ena kap nang zong apil nya thi te chin zong gen na min pa apil nya kane mani na pasian tunga lungdam ko na mi ngai pa to teng ye bằng vâng, ông thì đây ta lùng cầu lĩnh phá ta lùng đam tổng phiên lùng tạ dùng mà mê xong rồi ông tạ rồi <laughs> tôi hy đã đập phá đông yên nào đông tây dùng Paseo, tema, pasema, ay isang tag. Limla na naman ka, ginawa. Amen. Ay, di ba ka, pa, nung, nung, nung, nung, nung, piyak man, ginawa, kanila, papa. Kaya sa itong supiyon tayo, may nakuha ng kanya, no, asya, teta, kinapanan, ubit sila, na ute, kung nung, isang tata, nagsiyan tayo, nagsiyan tôi với tôi cũng đang biết thế nào bằng những tôi phải phải đi sang hàng hàng cái nào mình đâm nào lên và bên tiền tôi phải nói trọng tàng nhận là tôi phải được đâm mà bạn thấy nó cũng là lệ tôi nó làm tất cả thế được phải có điện qua mình tôi tôi phà này cái I love you, Papa. Yêu Papa này và ít và Chính là ngon này Papa. Papa kia hơn và I love you, Papa. Papa, thank you for everything, Naiwa. I love you. Happy, happy Father's Day, Papa. May God bless you. I love you so much. Thank you, Papa. I love you, Papa. Papa, can I I love happy Father's Day. Thank you for buying me Converses. happy Father's Day. Thank you. Papa. Happy Father's Day, Papa. Papa, chiram na kansal na hom bentahen hom i hom nai ma ma in lungdam papa. Finish, finish day. papa akong hung i mamaong ay ugawa ating nahong satsak kalong mama wana hoy nong nau ko ating hung lay sak kalong damama kena kong i mama I I love you, Papa. I love you, Papa. I love you, Papa. Love you, Papa. my mama. Thank you for all